tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương. Gia đình nào tu thiện, tích đức chắc chắn sẽ có thêm nhiều điềm lành, còn những gia đình làm điều ác không thể tránh khỏi sẽ gặp nhiều tai họa. Người xưa cũng nói, người có âm đức ác có dương báo, người làm việc mờ ám ác gặp tai ương. Người thường xuyên tích âm đức sẽ biểu hiện ra bốn đặc điểm sau đây. một Biết cảm ơn nếu một người không hiểu được cảm ơn thì sinh mệnh của người đó sẽ có chỗ khuyết thiếu. Khi đến với thế giới này, chúng ta đã nhận được quá nhiều thứ. Ví như cha mẹ cho chúng ta sinh mệnh cùng sức khỏe, anh em cho chúng ta tình thân, thầy giáo cho chúng tri thức cùng sự yêu mến, bạn bè cho chúng ta tình bạn và sự tín nhiệm. Mỗi lần chúng ta phải đối diện với phong ba bão táp hay đi qua con đường đầy chông gai, ấy là cuộc sống đang cấp cho chúng ta một lần cơ hội tăng thêm dũng khí. Tất cả những điều này đều cần chúng ta đối diện với nó bằng nụ cười cảm ơn. Học được cách cảm ơn, chúng ta mới cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc của cuộc sống, đồng thời cũng trưởng thành hơn. Biết cảm ơn, chúng ta mới không dễ dàng bỏ cuộc và dũng cảm tiến về phía trước. Biết ơn là một bộ phận không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta nếu như chúng ta không có lòng biết ơn, đường đời chỉ toàn là chông gai và những điều không thuận lợi. Do vậy, muốn nhận được vận khí tốt thì cần hiểu được cảm ơn. Bởi vì hiểu được cảm ơn, một người mới có phúc báo. Do vậy, người tích am đức sẽ mang theo tấm lòng biết ơn trên mình. 2. Tâm tính tốt, ít nóng giận. Người tích am đức sẽ ít nóng giận và tâm tính càng ngày càng tốt hơn. Nếu một người thường xuyên nổi nóng đây chính là biểu hiện của phúc bạc mệnh khổ. Đánh mất sự bình tĩnh, người này sẽ trở thành kẻ khờ dại nhất. Họ lấy phúc đức của mình đổi lấy ác nghiệp. Đây gọi là tự mình làm khổ mình. Một người có trí tuệ và đức hạnh thường hiếm khi biểu hiện ra tính nóng nảy. Sự nóng giận chẳng những không thể giải quyết được vấn đề mà còn làm tiêu hao phúc khí, tổn thương chính mình, hủy hoại công đức trước đây của mình. Đây là loại hành vi có trăm điều hại mà không có chút lợi nào. Bởi vì tâm tính tốt, ít nóng giận mới có phúc báo. Do vậy, người thường thích âm đức sẽ có tâm tính tốt và ít khi nổi nóng. 3. Bình thản và giản dị Bình thản giản dị chính là một loại phúc báo. Người có biểu hiện này trên thân là người vô cùng có phúc. Kỳ thực, trong thời gian đời người có 5% sống trong đau khổ 5% sống trong vui vẻ hạnh phúc, còn 90% là trải qua cuộc sống một cách bình thản. Có câu chuyện kể về một người đi xin bí quyết sống như sau. 30 năm trước, có một chàng trai trẻ muốn rời quê hương đi lập nghiệp ở nơi xa. Điểm dừng chân đầu tiên, anh đến thăm vị tộc trưởng với mong muốn có được lời khuyên. Lúc đó, lão tộc trưởng đang viết thư pháp, nghe nói một người trong tộc bắt đầu bước chân trên hành trình cuộc đời. Ông đã viết ba chữ Đừng lo sợ Sau đó ông ngẩng đầu lên nhìn chàng trai trẻ rồi nói Con à, bí quyết đời người nằm ở sáu chữ Hôm nay ta nói cho biết ba chữ Giúp con hưởng thụ nửa đời người 30 năm sau, chàng trai trẻ hôm nào giờ đã bước vào tuổi trung niên Mặc dù đạt được một ít thành tựu trong sự nghiệp Nhưng cũng gặp phải không ít những sự tình đau lòng Đường về dài đằng đẵng khi đặt chân trên mảnh đất quê nhà, chàng trai trẻ lại đến thăm vị tộc trưởng. Khi đến nhà của tộc trưởng, anh mới biết ông đã qua đời mấy năm trước. Người nhà lấy ra một phong thư rồi nói với anh, đây là lá thư mà tộc trưởng để lại cho anh. Tộc trưởng nói rằng sau này anh sẽ đến. Về đến quê, chàng trai trẻ năm nào giờ mới nhớ tới, anh đã từng nghe được một nửa bí quyết nhân sinh ở đây. Mở phong thư ra, bên trong có ba chữ lớn đừng hối hận. Trên đường đời, chỉ khi học được sống đạm bạc bình thản và giản dị thì mới là người có trí tuệ và phúc khí chân chính. Đạo gia thường nói, đại đạo hướng đến giản dị. Kỳ thực đơn giản bình dị chính là phúc báo lớn nhất đời người, là cảnh giới trí tuệ cao nhất. 4. Biết đủ Người hay tích âm đức không nhất định là một người giàu sang quyền quý, nhưng họ có thể trở thành người vui vẻ và biết đủ. Phúc báo của một người có bao nhiêu không liên quan đến những thứ anh ta có mà liên quan đến việc người đó có biết đủ hay không. Liệt tử, Thiên Thụy có ghi, Khổng tử thăm đối Thái Sơn, trên đường ông gặp Vinh Khải Kỳ mặc quần áo rách tả tơi, nhưng vẫn vui vẻ đánh đàn ca hát, dáng vẻ rất mãn nguyện với cuộc đời. Khổng tử hỏi ông, tiên sinh, tại sao ngài lại có thể vui vẻ đến vậy? Vinh Khải Kỳ trả lời, ta vui vẻ là bởi trời đất sinh ra vạn vật, chỉ có con người là trân quý nhất. Ta lại được làm người, đây là cái vui thứ nhất. Nam nữ khác biệt, nam tôn nữ ti, được thân nam là tôn quý. Ta lại được thân nam, đây là cái vui thứ hai. Đời người chưa từng trải qua tháng ngày không nhìn thấy mặt trời và mặt trăng, không phải phải hạn khố rách áo ôm, ta đã sống đến 90 tuổi rồi, đây là cái vui thứ ba. Khổng tử nghe xong không khỏi liên tục gật đầu đồng ý Tuy nhiên, ông cũng không khỏi tiếc nuối nói Dựa vào tài năng của ngài, nếu gặp thời thịnh thế, nhất định sẽ đạt được thành tựu lớn Thời thế hiện tại, Ngọc Đẹp không có đất dùng, không thi triển được tài năng Nên không khỏi tiếc nuối Không ngờ Vinh Khải Kỳ lại không nghĩ như thế Ông nói, từ xưa đến nay, người đọc sách nhiều như cá giết qua sông nhưng có mấy người đạt được thành tựu lớn. Nghèo khổ là cuộc sống bình thường của người đọc sách mà khi chết đi thì mọi người đều tìm nơi trở về. Ta có thể bình thản đọc sách, lại có thể cảm nhận được sự vui vẻ khi tìm nơi trở về. Vậy thì cần gì phải tiếc nuối? Khổng tử nghe xong nói, thật hay. Có thể tự hài lòng với chính mình. Đây là điển cố người biết đủ sẽ luôn hạnh phúc. Trên đường đời, người có thể bằng lòng với chính mình thì sẽ sống được vui vẻ hạnh phúc. Người không biết đủ thì dù có được nhiều hơn nữa sẽ vẫn luôn cảm thấy không hài lòng và sống trong khổ não. Do vậy, một người muốn tích âm đức thì cần học được sống giản dị, biết đủ, hiểu được cảm ơn, bớt nóng giận. Người thường xuyên tích âm đức đương nhiên sẽ biểu hiện ra những đặc điểm như vậy. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Chỉ cần bạn tận tâm tích đức làm việc thiện, còn lại hết thảy đã có ông trời chu toàn. Thời cổ đại, nhiều người khi làm việc thiện không mong muốn được hồi đáp. Tuy nhiên, trời cao luôn an bài thỏa đáng vận mệnh cho những người lương thiện. Đoạn mở đầu của hồi thứ 11 trong tác phẩm Tây Du Ký có thơ rằng Ngày tháng trăm năm tựa bóng câu Đời người, bọt nước khác gì đâu sớm còn thấm đỏ đôi gò má. Chiều đã bạc phơ nửa mái đầu, giấc điệp tàn rồi, đời áo cả. Cú kêu da diết hãy quay đầu, xưa nay làm phúc đều tan thọ. Ở thiện trời thương lọ phải cầu, từ xưa đến nay làm ơn làm phúc thì có thể trường thọ. Những người cả đời hành thiện, tích đức thì cho dù không cầu trời cao ban phúc lành, trời cao cũng tự vì vận mệnh của anh ta mà chu toàn tự đốt nhà mình để cứu người, để lại ân đức đời đời cho con cháu. Vị quân sư khai quốc của Triều Minh, Lưu Bá Ôn, từ nhỏ đã thông minh hơn người, hiếu học, lương thiện. Đối với những kinh thư khó hiểu trong thiên hạ, ông chỉ cần đọc qua hai lần đã có thể diễn giải thông suốt, còn có thể dựa theo hiểu biết của mình mà giải thích hàm nghĩa ẩn dấu của kinh thư. Một lần, có một danh sĩ nổi tiếng tên là là Trịnh Phục Sơ đến nhà họ Lưu chào hỏi và nói với cha của Lưu Bá Ôn rằng tiên tổ nhà ông tích đức sâu dày, nhờ vậy mà con cháu mới có thể vượt trội hơn người. Đứa trẻ này xuất chúng như thế, chắc chắn sẽ làm rạng danh Lưu gia. Trịnh Phục Sơ cho rằng tổ tiên nhà họ Lưu Đức sâu dày là ý chỉ chuyện ông cố của Lưu Bá Ôn. Lưu Hào từng tự đốt nhà mình để cứu sống rất nhiều mạng người. Tương truyền, Lưu Hào từng làm việc tại Viện Hàng Lâm sau khi triều Đại Nam Tống sụp đổ, để tránh họa đao binh, ông quyết định trở về quê hương, ổn định cuộc sống. Khi đó, rất nhiều người trung thành với nhà Nam Tống tập hợp các đội quân kháng chiến tự phát, khởi nghĩa chống lại quân Nguyên. Đồng hương của Lưu Hào có một người tên là Lâm Dung, cũng lập nên một đội quân khởi nghĩa, nhưng sau này thất bại triều đình Đại Nguyên đã phái người đến điều tra và bắt giữ tất cả những người có liên quan đến Lâm Dung để thẩm vấn và xét xử. Lưu Hào vốn là một phú ông giàu có ở khu vực, vì thế những quan sai đến đi địa phương thường đến ở nhờ gia đình ông. Một ngày nọ, một vị quan sai đã làm xong danh sách những người có mối quan hệ thân thiết với Lâm Dung. Lúc đó trời đã tối không tiện quay về nên đến nhà Lưu Hào ngủ nhờ. Trên bàn tiệc rượu, Lưu Hào vô tình biết được chuyện quan sai đến điều tra danh sách những người có liên quan đến Lâm Dung. Chủ mưu của sự việc chỉ có vài người, nhưng lại làm liên lụy đến rất nhiều người vô tội. Lưu Hào không đỡ lòng nhìn thấy bách tính vô tội phải chịu nặng, suy nghĩ kỹ càng, ông liền nghĩ ra một cách. Đầu tiên, ông sai người hầu mang thêm mấy vò rượu ngon đến, chút say vị quan sai nọ. Thế rồi, Ông châm lửa đốt chính nhà mình, bỏ lại tất cả mọi thứ trong đám cháy, chỉ cứu vị quan sai ra ngoài. Khi quan sai tỉnh rượu, phát hiện nhà đã cháy rụi và bản danh sách ông làm cũng bị thiêu rụi theo. Nhưng bởi gia đình Lưu Hào cũng bị tổn thất nặng nề, cả cơ ngơi giờ chỉ còn là đống tro tàn, nên quan sai cũng không dám trách Lưu Hào, đành dựa theo trí nhớ của mình vội vã ghi lại tên của những kẻ chủ mưu sự việc Lưu Hào đốt nhà là một hành động chính nghĩa, trở thành câu chuyện đẹp trong lịch sử. Danh sĩ Trịnh Phục Sơ nói tổ tiên Lưu Gia có đức sâu dày, cũng là ám chỉ sự việc này. Hậu nhân của ông, Lưu Bá Ôn, sau này đổ đạt trạng nguyên vang danh thiên hạ, trở thành khai quốc công thần của nhà Minh, thực sự đã làm rạng danh gia tộc họ Lưu. Dốc hết vốn liếng chuột vợ con người khác, được trời ban quý tử. Thời Quảng Bình triều đại nhà Minh, có một người đàn ông tên là Trương Tú gia đình nghèo khổ, không có con cái. Để tiết kiệm tiền, anh ta cho tiền vào một cái hộp rỗng, cực khổ tiết kiệm 10 năm mới đầy bình. Hàng xóm của Trương Tú có ba người con trai, gia chủ phạm tội bị lưu đày, thậm chí người này còn phải bán cả vợ. Trương Tú lo lắng rằng khi người vợ này bị bán đi, những đứa trẻ trong gia đình hàng xóm cũng bị lưu lạc, máu mũ ruột ra phải chịu cảnh ly tán. Động lòng trắc ẩn, Trương Tú liền đem số tiền mà mình cực khổ tiết kiệm 10 năm ròng sang mua vợ nhà hàng xóm. Nhưng số tiền đó vẫn không đủ, vợ Trương Tú cũng rất hiền lương, bèn lấy chiếc trăm cài trên đầu xuống để bù tiền chuột. Đêm hôm đó, Trương Tú mơ thấy một vị thần tiên ôm một đứa trẻ đến tặng cho vợ chồng họ. Không lâu sau, vợ anh sinh hạ cậu con trai đầu lòng lấy tên là Quốc Ngạn. Đứa trẻ này sau khi lớn lên rất xuất chúng, làm quan đến lễ bộ thượng thư. Hai người cháu của Trương Gia là Trương Ngã Tục và Trương Ngã Mẫn cũng làm quan đến phi Niết, chỉ phiên Ti và Niết Ti, người đứng đầu bố chánh sử và án sát sứ trong hai triều đại Minh, Thanh. Vợ chồng Trương Gia thương xót con cái của người khác, nhờ vậy mà được trời ban quý tử, hơn nữa công đức tích cho con cái, cả đời được thăng quan tiến chức bán đất chuột người được thần linh che chở khỏi kiếp nạn. Thời vua Ung Chính Triều Thanh vào năm Quý Sửu 1733, Kỷ Hiểu Lam mới chỉ 10 tuổi, cùng bà ngoại là Trương Thái Phu Nhân nghỉ mát tại Thủy Minh lầu ở Thương Châu. Một ngày nọ, Kỷ Hiểu Lam đứng trên lầu Thủy Minh nhìn ra sông Ngụy, nhìn thấy mười mấy người đàn ông lên một chuyến đò ngang. Đò đã nhổ neo, đột nhiên có một người đàn ông khỏe mạnh đẩy một ông già xuống nước, con đò cứ thế rời khỏi bến. Ông lão bị rơi xuống nước, quần áo và giày dép đều ướt sũng, thực sự không thể hiểu nổi tại sao đang yên lành lại bị rơi xuống nước. Ông lão ngồi lên bờ, tức giận lớn tiếng mắng người. Đột nhiên dòng nước dâng lên đột ngột, những con sóng lớn vỗ vào bờ. Lúc này, một con tàu chở ngũ cốc cũng dông buồn thuận theo dòng nước. Sóng quá lớn khiến con thuyền lao đi nhanh chóng và đâm vào con đò ban nãy con đò ngay lập tức nứt đôi, tất cả hành khách trên đò bị rơi xuống nước, không sót một ai. Chỉ có ông lão bị rơi xuống nước ngay từ đầu mới bình yên vô sự. Lúc này, ông lão không còn tức giận mà chắp tay lạy Phật cảm ơn trời đất. Có người hỏi ông lão muốn đi đâu, ông lão mới kể rõ sự tình. Thì ra, hôm qua họ hàng ông được người ta cho 22 lượng bạc, mua con dâu nuôi của nhà khác làm thiếp, hôm nay phải đi lập giấy tờ. Thương tình người thiếu phụ, ông lão vội vàng thế chấp vài mẫu đất của mình để đổi lấy hơn 22 lượng bạc chuộc cô gái về. Không ngờ trên đường lại gặp phải cảnh này. Mọi người nghe xong đều cho rằng chính thần linh đã sai khiến người đàn ông khỏe mạnh kia đẩy ông lão xuống nước, nhờ đó thoát nạn. Người xưa có câu thiên đạo vô thân, thường giữ thiện nhân, ý rằng đạo trời không vì tình riêng mà thiên vị bất kỳ ai,